Đây có thể nói là bộ phim vất vả nhất đối với Châu Tấn, vì cô đã phải trải qua tất cả những cực hình vô cùng tàn khốc trong suốt bộ phim. Lõa thể đo người, cực hình châm cứu, đấy là còn chưa kể tới những loại tra tấn mà bạn chưa nghe thấy bao giờ. Sau bộ phim này, đã không còn bộ phim nào xứng đáng là truyền kỳ về phim cảm quan nữa. Phong Thanh, năm 1942 là thời điểm chiến đấu với quân phát xít Nhật, chính phủ ung Ngụy vừa mới thành lập, thời cuộc nhiễu loạn, năm người đang ngồi ở đây lần lượt là Sở trưởng Kim Sinh Hòa, Quan Tháp Tùng Bạch Tiểu Niên, đại úy Ngô Chí Quốc, chuyên gia dịch điện tín Lý Ninh Ngọc và cấp dưới của cô, Cố Hiểu Mộng. Họ đang bị sở trưởng Vương Điền Hương uy hiếp, ép phải dịch một đoạn mật mã mà lão quỷ cố gắng tiết lộ ra ngoài. Bạch Các Phiêu tất thắng quyết 36445602. Tờ mật mã kỳ lạ này khiến cả năm người vô cùng nhức óc. Sau đó, Lý Ninh Ngọc nói một câu then chốt, muốn giải được thì phải tìm ra bản gốc. Vừa dứt lời, Takeda một quan chức thân nhận, mang bản gốc vào, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hợp tác, chẳng mấy chốc đã dịch ra được hai hàng chữ. Cuối ngày 31 tháng 12 hẹn gặp. Đồng chí hãy ra tay tại Bách Thảo Đường. Thì ra trước đó không lâu, ái tướng của Chủ tịch Uông đã bị một nữ thích khách bắn chết. Sau đó, rất nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản cũng bị ám sát một cách khó hiểu. Takeda nắm lấy cơ hội lập công này. Là một người sắp bị đưa về nước, hắn đã nhân cơ hội này để được ở lại. Hắn phái sở trưởng Vương Điền Hương nghiêm hình bức cung nữ thích khách nọ. Vừa bắt đầu Vương Điền Hương đã tạt nước thịt, bát nựu lên, nhưng nữ thích khách vẫn không chịu khai, Vương Điền Hương lại mời chuyên gia lục ra tới, sau vài châm, manh mối đã bị khai ra hết. Takeda lần theo manh mối này, tra ra được trong bộ tư lệnh, có một tên gián điệp, phụ trách cung cấp tin tình báo, mật danh là lão quỷ, để bắt được lão quỷ. Takeda làm giả một tin tình báo, quả nhiên lão quỷ đã cắn câu, cuối ngày 31 tháng 12 hẹn gặp, đồng chí hãy ra tay ở Bách Thảo Đường, còn 5 người này là tất cả những người phụ trách tình báo, quỷ không hiện thân. Không một ai được phép bước ra khỏi tòa nhà này, một lời này phán định sống chết của năm người họ, rốt cuộc ai mới là lão quỷ, tôi không biết gì cả. Ngô đại úy từng xem qua nội dung bức điện, lần lượt từng người bị thẩm vấn, ai cũng tỏ thái độ của riêng mình. Nam sủng của tư lệnh Trương Bạch Tiểu Niên vô cùng hống hách, ông cứ nhằm vào Kim Sinh Hòa, chắc chắn sẽ hỏi ra được chút gì đó. Tôi nắm được bí mật của tất cả mọi người, Kim Sinh Hòa nói năng đưa đẩy, một mực thể hiện rằng mình rất trung thành. Tôi sao làm gián điệp được, đến cả giết gà còn chẳng dám. Khiên Kim tiểu thư Cố Hiểu Mộng Lời nói ngấm ngầm ám chỉ, Ngô đại úy từng xem qua nội dung bức điện, Ngô trí Quốc sống sót dưới nòng súng. Thái độ đúng mực, tôi theo chủ tịch Uông bao năm qua, đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu, tính riêng bị thương bởi súng đã có 3 lần. Đến lượt Lý Ninh Ngọc học vấn cao, cô chỉ cao ngạo nói một câu, tôi chẳng biết gì hết, thấy không có hiệu quả. Takeda nói ra kết quả thẩm vấn, gây nên mâu thuẫn nội bộ giữa năm người. Sau đó là một trận gà bay chó sủa, tao đánh chết mày. Đều là người của mình, Ngô trí Quốc và Cố Hiểu Mộng gây thù kết oán, mất một cánh tay, lập công vô số, nhưng chẳng phải nói đầu hàng là đầu hàng ngay sao? Sau đó, Vương Điền Hương so sánh nét bút và kết luận lão quỷ là Bách Tiểu Niên. Bách Tiểu Niên cậy được sủng ái mà không để ai vào mắt. Vương Điền Hương ngoài phẳng gai nhọn, làm thành chiếc ghế đinh, Trương Tư lệnh trở về, nhìn chứng cứ rành rành trước mắt, ông ta đã tự tay giải quyết Bạch Tiểu Niên, chỉ là đến tận lúc chết, Bạch Tiểu Niên vẫn còn kêu oan. Kim Sinh Hỏa là cao thủ thư pháp, có chữ của ai mà hắn không bắt trước được. Trong khi đó, Takeda lại nhắm mục tiêu vào Lý Ninh Ngọc, hắn bắt cô phải lõa thể để kiểm tra hòng đập nát ý chí của cô. Cực hình này khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ngày hôm sau, Takeda mới nhận ra mình đã bị lão quỷ chơi một vố. Cùng lúc đó, Vương Điền Hương cũng tra được người liên lạc của lão quỷ xuất hiện ở cầu trang. Hắn bèn tổ chức một buổi tiệc nhận người thân. Lý Ninh Ngọc uống say bí tỉ, phát tiết mọi phẫn nộ trong lòng. Lý Ninh Ngọc tôi, đường đường là sinh viên xuất sắc của Đại học Pennsylvania, tôi không phải gái điếm. Cứ thế, bữa tiệc này kết thúc trong hỗn loạn nhưng Takeda vẫn phát hiện được điểm bất thường. Cố Hiểu Mộng và Ngô Chí Quốc, từ đầu đến cuối không nhìn ông già liên lạc viên lấy một lần, lão quỷ chắc chắn là một trong hai người họ. Để vạch trần lão quỷ, hắn nhốt bốn người vào phòng thẩm vấn, chuẩn bị dùng cực hình với từng người. Kim Sinh Hòa chức cao mà nhát cái, dứt khoát tự kết liễu. Lý Ninh Ngọc cũng được thả ra, chỉ còn hai người bị giám sát một cách nghiêm ngặt. Cuối cùng, điếu thuốc anh làm rơi lúc trưa, trên đó có ám hiệu. Ngô Chí Quốc nghe vậy, lập tức muốn bóp chết Cố Hiểu Mộng, cũng may Vương Điền Hương tới kịp, cứu được cô. Cố Hiểu Mộng đưa điếu thuốc cho Vương Hiền Hương, nói rằng mình nhặt được tại bữa tiệc, trên điếu thuốc có khắc một giấy mã Morse. Loại bỏ, Ngô Chí Quốc lập tức bị tra tấn bằng điện. Thấy cách này không có tác dụng, Vương Hiền Hương lại mời Lục Gia tới. Cực hình châm cứu bắt đầu, Ngô Chí Quốc đau đến mức chảy máu mắt, khi Lục Gia nhắm thẳng huyệt bách hội, chuẩn bị cho một châm chí mạng, thì Lý Ninh Ngọc đi vào, tố giác Cố Hiểu Mộng mới là gián điệp thực sự. Thì ra, ngay từ đầu, Lý Ninh Ngọc đã hoài nghi Cố Hiểu Mộng, cô không thoát được đâu. Cố Hiểu Mộng khi ấy đang may sườn xám cho cô, lập tức cắn ngược lại Ngô Chí Quốc, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn khăng khăng khẳng định là cô. Cố Hiểu Mộng che máy nghe lén lại. Hai người đi vào phòng trong, cô biết từ khi nào? Hiện tại. Ban nãy là tôi đoán bừa. Cố Hiểu Mộng kể ra tất cả mọi chuyện, cô cũng là bị thời cuộc dồn ép, cô đã cung cấp sai tin tình báo, phải lập tức truyền tin ra ngoài để cứu lấy tổ chức, cầu xin cô hãy tố giác tôi đi. Chẳng lẽ tình báo quan trọng hơn cả mạng của cô? Sau đó, Ngô Chí Quốc được đưa tới bệnh viện, trên bàn phẫu thuật, ông ta lại hát bài không thành kế. Tôi là người ung dung tản bộ trên cảng Ngọa Long, chuyện này vẫn có một chút bất thường. Lúc này Cố Hiểu Mộng đang bị Vương Điền Hương nghiêm hình bức cung, nhìn vào cũng đủ thấy lạnh người. Vương Điền Hương vốn có hảo cảm với Cố Hiểu Mộng nên cũng không nhẫn tâm, nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Nhưng cô vẫn không chịu phục tùng, Takeda đích thân ra mặt, lấy mạng người thân của cô ta để uy hiếp. Lúc này, Cố Hiểu Mộng đã thỏa hiệp, cô thừa nhận mình là lão quỷ, đồng thời đâm vào điểm yếu của hắn. Ông của anh bất ngờ tự sát trên tiền tuyến, anh luôn cho rằng, đồng liêu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhân lúc hắn không đề phòng, cô lao lên cắn mạnh vào tay hắn, nhưng lại bị tư lệnh trương bắn chết. Takeda không bỏ cuộc, tiếp tục mai phục ở Bách Thảo Đường, nhưng hắn đã thất bại. Ba tháng sau, Takeda bị bắt về nước, với tư cách là tội phạm chiến tranh. Một người mặc áo mưa bất ngờ xuất hiện, tôi tới tiễn anh lên đường. Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc, Lý Ninh Ngọc trở thành công nhân nhà máy dệt. Một hôm, Ngô Chí Quốc tới tìm cô và nói cho cô biết toàn bộ sự thật. Thì ra, anh ta chính là Lão Thương, Ngày đó, anh ta hát bài không thành kế, để ra ám hiệu với Cố Hiểu Mộng, sau đó, hai người công kích lẫn nhau, cũng bảo vệ lẫn nhau, nhưng ngày hành động càng lúc càng gần. Cố Hiểu Mộng quyết định hy sinh bản thân, để anh nhân cơ hội tuồn tin ra ngoài, anh dùng bài không thành kế để truyền tin tức rút lui cho đồng chí đang làm ở bệnh viện. Trước khi chết, Cố Hiểu Mộng đã theo di ngôn lên sườn xám của Lý Minh Ngọc, dân tộc đã đến thời khắc tồn vong, tôi chỉ có thể cố hết sức mình. Kẻ địch không biết, lão quỷ, lão thương không phải người, mà là một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng. Bộ phim tới đây cũng kết thúc, bộ phim này đã giúp Huỳnh Hiểu Minh chứng minh năng lực diễn xuất của mình. Rất mong được thấy bình luận của các bạn. Hãy like và share video này nhé. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.